người ta đã đau lắm rồi người ta đã đau lắm rồi anh em cứ hỏi clip thật chuỗi không anh anh em mà xem anh em ức chế lắm thật sự anh em mà xem cái clip thua anh em ức chế lắm ức, chế không phải tim mình gà mà ức chế ờ, tim mình nó chôn quá buồn thôi không cay buồn thôi anh em ơi không có cay không có cay thật sự là không có cay không một tí nào cay luôn nhưng mà buồn đó à, không lấy 10 củ được của mình ta ơi Người phụ mình thơm lắm mà không lấy được Ờ đánh đánh anh em nha, đánh anh em nha à, Đồ ăn quá à Buồn quá à Bây giờ mình chơi à, mình chơi thích đấu đơn 7 ngày Chơi leo thích đấu đơn 7 ngày chăm đau cái đầu lại cái mình đánh người hết lại Cái lý do đấy, của đó lý do cả Khoan khoan khoan lấy câu mà lấy câu à đánh gì vậy buồn lắm anh ơi hẳn buồn mà anh buồn mà khoan khoan lên sớm với ba mới đủ bắn gì rồi trời ơi ông vậy chưa Ôi. Mặt ra rồi Vậy mà là Phan Thiết mình đi ăn Đó là là là là là là Ngon chưa? Ê ê ê ê ê, không được nha Ăn cái gì em là ra đâu mà ăn Ôi, suốt ngày Suốt ngày Hôm qua mơ thấy thua không báo nào nào nào nào Đánh cho bot ra nha Đấy luôn nè. Ờ, cần thiết ra luôn gì gì không làm mấy gì em thôi về thôi về thôi về em em đâu rồi thôi anh nó chết rồi mà chú gì nữa rồng rồng nè đó ờ, mà nó thú chết rồi mà nó, nó, nó, thôi nó, đứng dưới người đó đó à đã ghé trên đây anh ơi đâu rồi Yeah, dạ, yeah. Dạ. À, ông tốt gà quá anh em, ông biết gà quá anh em ơi. Quá anh em ơi. Biết này định biết tận này chết người ta rồi. lên lên lên quá này mà nhìn đây lao đài cái cái chết luôn ô mít đâu mít gà quá mít đây con xuống không xuống được rồi ồ em đâu em đóm nó mà câu gì câu cái gì bức em luôn anh mít là mít vớ vẩn <laughs> mình kiếm về thôi còn mình thấy ờ, mình uh, mình không em mình đâu có chỉnh gì đâu Ủa kia nó không có cái ờ, cái u súng mà ta không biết rồi không biết rồi không biết rồi không biết rồi Trời Vãi nồi ăn chưa xong mà ông đi Đi hết Là ơi Ờ giờ giờ quý nhiều nha Mà không Ê ê ê Nói nói nói buồn của tôi chưa hết Ê ê ê ê ê hức ra hức ra hức ra hức ra Đấy Đấy Ra hức ra hức ra hức ra Chạy ra Ủa sao Wu Công nó nó e con ờ, Danh Nam mà anh cũng kẹt rồi có vậy ta em ra nè Vãi là em ra mẹ, thì có bóc giải, đừng có bóc giải Bây giờ em đi xem <laughs> Ít mẹ Này, này không kịp, thấy không kịp, thấy không kịp Đó Thằng này là Kéo ra mọi Cung công gần, cung công gần, cung công gần một lao ra một kiểu rồi thấy uh, chi thấy con rồi đó chứ một kiểu yêu yêu cái này mình mình mình đang cho anh thiếu lấy lại đồng đội Anh lá này, anh hết lá rồi nha, anh hết lá rồi Một lát và nhưng mà bị dính là chết à Lô rồi, chết kéo ra rồi Anh hết đồ Của Penta Penta, của tôi, what the fuck Penta đâu Penta đâu mà sao không ờ, huy hiệu huy hiếp cái gì Penta, Penta Dẫn hết cả tim luôn Cái nồi Game, game này cho anh Hiếu tìm lại không nổi Rồi, phải là tìm lại không độ Đòn quá, biết gì biết gì dài quá đẹp Và nãy cái mông nãy cái mông bắt liền bắt cái mông liền mong tuy ăn hơi to nhưng mà kỹ năng lắc mông của anh thực sự ạ rồi thứ tiên thứ tiên thứ tiên rồi thứ tiên thứ tiên không có này dạ em biết penta của tôi đâu penta của tôi đâu anh em ơi năm bạn của tôi người nó xuống rồi nó xuống rồi nó xuống rồi Baron, hai Baron này Baron đây. Baron, Baron, Baron. Hai. Hai. Rồi, tao phải một lao là đi. Tầm này là tầm này khỏe lắm anh em. Tại giờ mình đâu cho mấy ông mình xuống anh. Lại. à vô, vô, vô, vô, vô. Xuống này anh. Ừ, đúng xong rồi xong rồi ở là nhiệm vụ thì mình về nha đi à đi à đi à đi anh mút máu à đi đi đi đi mút máu à cảm giác đi cua cua ở sao nhỉ trời Oh! Ờ, đánh được, đánh được. Hai, hai. Bên này. Đúng rồi, em À, nó bắn kìa. Đây, để Mít này làm gì ta ơi, mít này làm gì ta ơi. Không, không chơi game à? Không, không chơi game à? Phải mà. rồi nó ờ, rồi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh làm việc khác không được không đi rồi ờ, mình win được uh, ờ, 107 game anh em nha mình win được 107 game thì thua mà anh em giờ trưa nay mình thua rồi trưa nay mình search down 107 game rồi lúc này mình đang chia bưng một mình đang chia bưng một mình đánh lên thích đấu đơn phát thì list này nó có thêm cái ờ, top 1 đến 5 list này hiện tại đang top 1 đến 5 rồi thành ra mình chơi đơn ờ, đơn lên thách đấu xong rồi mình, mình lại làm lại thử thách còn mới thua xong mà mình mới thua xong chiều nay bây giờ làm lại luôn thì, thì nàng lắm đang đang nàng anh em chơi lên trăm mấy game mà thua hơi nàng <laughs> hơi nàng các về xuống ấy nhỉ Đây, liền Thôi, thôi, thôi Thôi, từ Từ bạn ơi Làm như thế chết Đi nè, đi nè, đi nè giờ nó bị xì lâu à. rồi mất một đường còn còn quá nhỉ mình dạ, hả Mà ra đâu từ từ từ từ tiếp đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi là vừa hello ờ, hello nha ra đi là vừa ra đi là vừa của anh đam luôn rồi à, đam luôn rồi à. nè nè nè nè nè nè nè chết rồi chết rồi chết ra đi à chết ngắt rồi double kill. Rồi, chết đi em, chết đi em ơi. Bên này, bên này, em em này tên nếu lại lại một đội. À, chạng xi nhờ. Để mình bát donate với nhanh em. <laughs> Thằng Lucy à, Lucy em mình mà, Lucy thằng thằng thằng Mít mình mà. Lucy này Lucy vớ vẩn. Để đá donate nhanh. <laughs>